Xin chào các bạn, chúng ta đang ở bên phải vì ra Sixpence Ok, chúng ta cùng đi ngắm Sixpence nào Anh không cần em, để cho mắt môi em buồn Để những phút hận ghen còn trong trái tim Six Sense Ninh Vân Bay Đây cũng là một cái kỷ niệm mà mình ờ, sẽ có 4 tháng làm chăn để chạy ờ, Bây giờ hiện tại chăn cũng có là như thế này nè à, Hãy chờ xem 4 tháng nữa <laughs> Mình sẽ đẹp hơn Đấy, rồi à, hẹn gặp lại à, 4 tháng sau để xem thử nó có thay đổi như thế nào nha mệt quá cuối cùng đồng đã lên tới nơi tới villa của mình đây rồi uh. Tên tên mời các bạn đến với một căn phòng tại Six Sense Đây là phòng ngủ Đây là một cái ờ, giường ở trung tâm phòng ngủ à, Khá là phòng, giống phòng công chúa đúng không? Bên cạnh phòng ngủ thì bên này được trang bị một cái chỗ gọi là thể gọi là chỗ để ăn có thể là chỗ để uống rượu rất rượu có cả trái cây có bánh có một chai rượu đồ chứa nước đó này là một cái nơi khá là đặc biệt trước đây hường cũng đi rất là nhiều cái resort năm sao cả ở trong nước và ở ngoài nước nhưng mà uh, cảm thấy ở đây khá là một nơi khá là ấn tượng bây giờ uh, chúng ta cùng đi một vòng thôi mình đi góc khác đi um, <laughs> bên đây là hành lang bên đây hành lang chúng ta có thể là mở cửa ra bây giờ mình đi xuống phía sau mình xem thử là ở đây có cái nhà tắm sinh hôn nhân thì à, đây là khu vực à, buồn tắm cái đoạn mà tắm thì thường sẽ chỉ quấn đồ tắm thôi <laughs> hứa đấy bên này có gương thiết kế giống như là một cái phòng sông hơi cao cấp vậy đó ở đây có khăn này nọ hồi nãy thì thường cũng à, làm khá bừa bộn rồi đừng có quay qua đây cameraman đóng cái phòng này lại <laughs> cái phòng này là đang rất là bừa bộn bởi vì là thường uh, quanh vali rồi này nọ các thứ rất là trời đó quá trời quá đất trọng rồi đây là nhà tắm ngoài cái việc mà tắm ở trong bồn thì chúng ta còn có thể tắm ở nhà tắm đấy là tất cả mọi thứ ở đây thiết kế bằng gỗ này và cả trên trần nhà đấy xung quanh đây là cái hành lang bên ngoài cái phòng ngủ nha à, mình đi uh, một lúc à, tất cả đều được trang bị bằng gỗ trời ơi còn tuyệt hơn cả hưng nghĩ nó là phải phải sáu bảy sao chứ không nghĩ nó là năm sao đâu ở đây nó có trang bị uh, dù sẵn ví dụ mới đây đến đây check in ấy thì uh, mình thấy là ở uh, bên uh, Six Sense họ cũng bố trí uh, cho chúng ta khăn và có ly nước ép uống và tất cả mọi nơi đều phục vụ là chú đáo mình không để mình mệt một giây phút nào mặc dù hường đến sớm hơn dự kiến nhưng mà bên Sense cũng cho mình check in sớm anh mọi người có nhớ hồi nãy hường đứng ở bên kia hường giới thiệu phòng ngủ không? tên tên tên đây đây đây đây rồi và bên đây là cái hành lang bên đây chúng ta cũng có thể ngắm thiên nhiên à, mà nếu mà mình đóng cửa không kỹ ấy thì uh, khỉ sẽ vào uh, phòng và anh mất chuối của mình đấy <laughs> rất là thiên nhiên <laughs> ở đây là phòng ngủ riêng còn cái phòng khách riêng nha bây giờ sẽ đi đến phòng khách cho mọi người xem à, thì à, trên cái đây là nguyên cái khu này là nguyên cái khu của nguyên mà chúng ta bút ấy là nguyên cái khu này của chúng ta đấy phòng hồi nãy á là cái ờ, phòng ngủ còn bây giờ hường sẽ đi đến phòng khách thì trước phòng ngủ có một cái hồ bơi đấy tí nữa hường cũng nhẹ nhảy xuống tắm rồi ok mình sẽ cùng đi đến phòng khách nha phòng khách thì hồi nãy giờ mọi người cũng ờ, cũng dàn trải ra và cho bạn ở đây thì đây là cái phòng khách của chúng ta bao gồm cả có một cái bàn ngồi ở trên đây cái giường à cái này ờ, nếu mà ai đó ngủ ở đây cũng sướng nữa đó cameraman không quay mình à. chơi kỳ vậy <laughs> rồi ok ở đây là có uh, có có cả ờ, có cả tủ lạnh nè Đấy, bên đây là có tủ rượu bên đây là tủ rượu đó tủ rượu đừng quay chân nha cameraman anh là tủ rượu <laughs> rồi bên đây có cà phê máy nè nọ các thứ nói chung là mấy cái đồ lặt vặt linh tinh thì thì thôi khỏi nói bởi vì là mọi người đi những cái nhiều cái resort năm sao mọi người cũng biết được rồi coi tivi vừa uống trà nói chung cái khu này nó giống như kiểu một cái gia đình một gia đình vậy đó đấy đó đó đó đó đó, đó. đấy khi nào mà mình ờ, buồn buồn mình ờ, ngắm biển thì mình ngồi đây mình ngắm biển đây mình ngồi đây mình ngắm biển nào ngắm biển như này và xa xa xa xa, xa kia là cái biển chúng ta có thể ở đây mà suy tư ông nào thất tình lên đây nhìn ngắm biển mà <laughs> suy nghĩ và đau khổ đây là cái con đường đi xuống này đây là có con đường đi xuống mà chúng ta phải vượt qua một cái ngọn núi chúng ta mới lên được cái chỗ này đây là một cái cái cái ngôi nhà giữa lưng chừng núi vậy đó chúng ta phải đi xuống núi rất là xa kia thì chúng ta mới đến được cái khu sinh hoạt chung còn đây là cái khu ờ, biệt thự giống như kiểu riêng lẻ cho mình đấy đây là cả hồ bơi nhảy xuống bơi không bơi không bơi không <laughs> lúc này chúng mình tới chúng mình bơi nha mình uh, lấy bikini rồi mình ra bơi cho đàng hoàng rồi chúng ta sẽ cùng đến một cái phòng ngủ kế bên nữa phòng ngủ đây thì uh, nó cũng ờ, đẹp uh, như cái phòng ngủ hồi nãy á mà nó có một cái uh, đặc biệt hơn mọi người ra ra ra ra đây đây đây đây đây là khu tắm tiên, nhiều sóc nhiều uh, chim nhiều tùm lum hết á cái này mở được không không được rồi ok ở ờ, đây có một cái ờ, phòng ngủ nữa thì nó cũng giống như phòng ngủ phía bên kia thôi bây giờ hường sẽ không nói lại phòng ngủ ha bây giờ hường để ờ, quay xung quanh cái khu Six Sense và có những cái trải nghiệm gì ở trong Six Sense này để mọi người gọi là trước khi quyết định đến đây thì hãy chuẩn bị tinh thần là nơi đây rất đẹp Luôn khen em xinh như đóa hoa Em tươi duyên môi khi anh ghé thăm Anh thì không Anh ta luôn nâng niu âu yếm em Nhưng sao em không yêu không nhớ nhung Không rung động Thế gian như là nóng sống nhau Chọn đời anh cũng như cả Uống rượu không say mới ai thèm uống làm chi Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly Đây là những cái ờ, à. còn khâu khá là xịn Bạn có thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ lên thuyền Come on, she's gonna feed us. I make it a rule. You never take food from Seiko's lắm rồi là con gái thuộc sinh Bây giờ mình sẽ à, đi tới à, phòng trị liệu của ba để làm massage body Ok Dạ, cái sau của mình là phòng thay đồ chị Đây Xin chào, đây là Tomato Hường Rất vui được uh, có mặt trong video này để chia sẻ về những cái trải nghiệm tại uh, Sixteenth Ninh Vân Bay Bây giờ Hường sẽ đi thay đồ nha Hẹn gặp lại Chuẩn bị uh, thay đồ xong Hường sẽ quay tiếp nha Tên tên, bây giờ Hường đã uh, thay đồ xong Bây giờ mình sẽ cùng đi ra và đi massage nha ok năm giường nào thì chị nằm bên đây à ok nhưng mà chị phải cởi đồ ra nữa chị ơi nằm quá xa mà cởi đồ ra hả dạ yeah. la la la đây là một cái view khác của một trong những cái à, căn villa tại Sixteen Bây giờ đây là một cái cơ hội Hường đang đi du lịch thì sẵn tiện mình review một vài dòng Cho ai đang khát kheo, à, đang đi du lịch mình có thể chọn tham khảo ha Vậy villa nằm đây đây chính là dãy villa đó và bây giờ ngoài những cái view đẹp ở dưới này là hồ bơi thôi tí nữa xuống mình quay ha bây giờ mình sẽ xem xung quanh ở trong có gì có gì ha <clears throat> cũng không có gì mà đặc sắc mấy ngoài cái có một cái phòng khách rất là đẹp như này à. ui lãng mạn quá nhưng mà nguyên cái căn này á, là chỉ dành cho hai người đó cả nhà ở kiểu gì đấy buổi sáng mình ngồi mình ngắm biển mình uống trà đó, ờ, mình ngắm ờ, thành phố ở xa xa kia chúng ta có thể ngắm được thành phố Nha Trang đó đó chỗ này có thể một cái góc selfie để chụp hình lãng mạn kiểu như tuần chân mật chẳng hạn ai có nhu cầu tuần chân mật <laughs> có thể làm những cái trò như thế này đấy ngoài ba có thể ờ, đầy đủ những cái vật dụng căn bản của một cái resort năm sao em rượu chúng ta chơi rượu chứ không có chơi bia bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới sẵn sàng chưa cameraman Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến ờ, một căn nhà tắm Đây là cái nhà tắm Bật điện lên Đúng rồi Lãng mạn chưa? Đấy, chui ra đây tắm nè <laughs> Đó Dở một ổ tắm Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một cái vị trí tắm nữa Ngoài cái việc tắm bồn Tắm bể Tắm nhà tắm Thì chúng ta còn có thể tắm tiên Nào chúng ta cùng ra đây tắm tiên mở cửa tắm tiên nào à, chung quanh à, cũng không có ai đâu tắm tiên là tắm khỏi thân luôn cũng được nè <laughs> xung quanh à, có à, có những cái tán tre che hết rồi đấy nếu mà tắm ở đây thì cẩn thận coi khỉ dòm <laughs> khỉ dòm là ngại lắm đấy đây là cái phòng ngủ <laughs> đó là cái phòng ngủ cũng khá là quanh chán và ở đây có một cái chỗ mà gọi là buổi sáng ấy, ngồi tâm sự đó ai thấy lãng mạn cứ xuống lãng mạn nha đây ngoài đây là hồ bơi rồi ok chúng ta sẽ cùng đi coi hồ bơi chúng ta có thể tắm hồ bơi hoặc nhảy ra biển tắm bơi ở đây nước đây rất là mát rồi ok Thôi thôi chúng ta sẽ kết thúc hành trình review Villa Và bây giờ Hường sẽ đi ra kia tắm biển Nếu mà mọi người muốn uh, uh, tắm biển có thể uh, đi theo Hường coi nha Ok bây giờ chúng ta sẽ đi chèo thuyền thôi thôi thôi dép trời bây giờ mình sẽ đi uh, ờ, chèo thuyền à, à, thôi kia